dẹt dẹt thấy trái bự mình hái hả cô ha nội <laughs> đưa hết luôn chứ <laughs> cái này là tiền bán dừa đúng không dạ, dạ. con dạ tiền dạ các bạn tiền bán dừa nha <laughs> làm nông đó dạ, tiền nhiều lắm dạ, dạ. đây anh này anh đi mua dưa nè